hơn và lô khung 3 ngày uy tín hơn anh em nhé thì hôm trước thì mình có lên chia sẻ cho em về một cái đường cầu đề lôi tuần và lô khung 3 ngày thì cái đường cầu đề của chúng ta thì lại tiếp tục chúng ta lại được ăn anh em nhé ăn được cái chạm 2 này anh em này đó cặp lô khung 0880 của chúng ta thì ăn 4 ngày liên tục thì về phần đề cái dàn của chúng ta 10 số đây thì chúng ta không có con 21 à, và con 23 nhưng mà mình khuyên anh em vào cái chạm 2 này phải không ạ chạm 2 của chúng ta thì nó ra hai hôm liền là con 21 và 23 anh em nhé đó 23 này 21 này còn lô khung của mình thì ăn thì quá là rực rỡ rồi cặp 0880 thì anh em cũng biết phải không ạ đó ngày 19 này 08 hai nháy này 20 08 hai nháy ngày hôm qua thì còn 80 nữa thì nó lỗ liên tục anh em nhé đó thì cũng chúc mừng anh em ở trên kênh của chúng ta đã ăn được cái đề chạm 2 và ăn cặp lô cung còn cái đường cầu thì mình mới lên cho anh em từ ngày 20 đến ngày 26 của chúng ta thì cái bộ đề của chúng ta 13 thì nó vẫn chưa ra và cái cặp 0990 này thì ngày hôm nay nó là cái ngày cuối anh em cũng có thể là vào được cho mình ngày cuối thì khá là đẹp luôn cặp 0990 này em nhé đó nô khung ngày cuối này về cái bộ đề 13 và cái đầu 1 thì anh em tiếp tục lui cho mình đó thì anh em nào ở trên kênh của chúng ta ăn được con đề uh, chạm 2 và cái cặp 0880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 đường cầu đề 8 số kết hợp với lại đầu đề anh em nhé các em để ý luôn ở đây cho mình của ngày thứ tư hàng tuần anh em nhé thứ tư ngày 24 tháng 8 này ở giải nhất chúng ta lấy con số thứ ba ở giải nhất này chúng ta ghép xuống giải 5 cho mình 4 con ở giải 5 này chúng ta có đề lui tuần ngày thứ tư chạm 7 này ghép lần lượt của chúng ta là 707 717 737 và 787 mình sẽ bắt cho em là cái chạm 7 và cái đầu 7 anh em nhé thì cái dàn đề này của chúng ta thì chỉ có 8 số thôi thì mình sẽ đi test cho anh em thứ tư ngày 24 tháng 8 này ngày đầu tiên đề về 70 thì chúng ta ăn được chạm 7 này đầu 7 và ăn thẳng con đề 70 này trong cái dàn 8 số tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ tư hàng tuần cho mình thứ sáu này thứ bảy này đề về 17 thì chúng ta ăn được chạm 7 và ăn được con 17 này trong cái dàn 8 số thứ hai này thứ ba thứ tư ngày 31 tháng 8 của chúng ta thì có đề chạm 3 đầu 3 luôn ghép lần lượt thì chúng ta có dàn đề 343 này 353 383 và 3388 ở đây chúng ta có hai con 8 8 bóng 3 thì chúng ta có 33 để cặp cùng con 88 để chúng ta lùi tuần thứ tư ngày 31 tháng 8 này ngày đầu tiên chúng đề về 88 thì chúng ta ăn được con đề 88 này tiếp tục khiên xong thì lại đợi đến thứ tư hàng tuần thứ sáu này đề về 38 này thì chúng ta ăn đầu 3 này ăn chạm 3 và ăn thẳng con 38 này trong cái dàn 8 số tiếp tục khi xong thì chúng ta lại đợi đến thứ tư hàng tuần 53 này đó ăn tiếp chạm 3 thứ tư ngày mùng 7 tháng 9 này của chúng ta thì có chạm 4 và đầu 4 ghép lần lượt của chúng ta thì có 414 này 434 484 ở đây chúng ta có hai con 3 3 bóng 8 thì ở đây chúng ta có 8 rồi thì chúng ta có 484 để chúng ta lui tuần thứ tư ngày mùng 7 tháng 9 này ngày đầu tiên đề về 43 thì chúng ta ăn được chạm 4 đầu 4 và ăn thẳng con 43 này trong cái dàn 8 số tiếp tục khi xong thì chúng ta lại đợi đến thứ tư hàng tuần 93 này thứ bảy này thứ hai đề về 48 này thì chúng ta ăn tiếp cái đầu 4 và ăn 48 ăn chạm 4 thì theo cái đường cầu của mình test cho anh em thì đa phần là nó ăn à, ít nhất là hai lần nếu mà chúng ta đánh chạm đánh chạm anh em nhé ăn hai lần thứ tư ngày 14 tháng 9 này chúng ta có chạm một và đầu một lần lượt của chúng ta thì có 101 11 đi cặp cùng con 66 121 và 131 để chúng ta lôi tuần thứ tư ngày 14 tháng 9 này ngày đầu không ăn ngày thứ hai đề về 15 thì chúng ta ăn được cái đầu một này tiếp tục khi ăn xong thì lại đợi đến thứ tư hàng tuần thứ bảy này chủ nhật này thứ hai này thứ ba này đề về 21 thì chúng ta đã ăn được chạm 1 và ăn thẳng con 21 này trong cái dàn 8 số thì tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ tư hàng tuần thứ tư tuần này của chúng ta 21 tháng 9 thì chúng ta có đề chạm 6 và đầu 6 anh em nhé chạm 6 và đầu 6 ghép lần lượt của chúng ta 626 này 636 646 và 676 ở đây của chúng ta thì có hai con 7 7 bóng 2 thì của chúng ta có 626 636 646 và 676 thì cái đường cầu này của chúng ta đang chạy là 8 số anh em nhé cái chạm 6 của chúng ta đủ là 19 số còn đầu 6 của chúng ta chỉ có 10 số thôi anh em nào kết cái đường cầu này thì anh em có thể vào cả chạm cho mình hoặc là vào đầu hoặc vào tám số này anh em nhé đó đây là cái đường cầu đề lôi tuần của ngày thứ tư về cái đường cầu lô khung 3 ngày thì anh em để ý luôn đây cho mình đường cầu lô khung 3 ngày này thứ tư hàng tuần anh em nhé ở giải 3 chúng ta lấy con cuối cùng bộ số thứ 3 ở giải 3 và con cuối cùng bộ số 6 ở giải 3 này thì chúng ta có cặp lô khung 3 ngày chúng ta nuôi từ thứ 5 thứ 6 thứ 7 này 33 và 88 anh em nhé lô khung 3 ngày từ thứ 5 đến thứ 7 cho mình thì mình sẽ đi test cho anh em này ngày đầu tiên thứ 5 của chúng ta thì đã ăn được con 33 33 của chúng ta về giải tư này anh em nhé khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ tư hàng tuần cho mình thứ bảy này chủ nhật này Thứ tư ngày 31 tháng 8 này của chúng ta thì có cặp lô khung 373 này. Để chúng ta nuôi thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con 37 này luôn anh em nhé. Ăn được 37 ngày thứ năm. Tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ tư hàng tuần thứ tư ngày mùng 7 tháng 9 của chúng ta thì có cặp lô khung 3 ngày là 565 thứ năm thứ sáu thứ bảy ngày đầu tiên thì chúng ta không ăn này sang ngày thứ hai thì chúng ta ăn được con 65 này đó thứ sáu thì chúng ta ăn được con 65 này anh em nhé khi ăn xong thì lại đợi thứ tư hàng tuần thứ tư ngày 14 tháng 9 này của chúng ta có cặp 343 này để chúng ta nuôi thứ năm thứ sáu thứ bảy ngày đầu tiên thì chúng ta không ăn được sang ngày thứ hai ngày thứ ba thì chúng ta mới ăn được con 34 này anh em nhé khung đúng ngày thứ bảy luôn ngày cuối thì nó ăn được con 34 này khi ăn xong thì chúng ta lại đợi thứ tư hàng tuần thì cái tuần này anh em vào cái cặp lô khung 4554 cho mình anh em nhé cặp lô khung 4554 45 454 để chúng ta nuôi thứ năm thứ sáu thứ bảy nuôi ngay từ chiều nay cho mình anh em nhé Đây là cái đường cầu lô khung thì tí nữa cái bảng chốt thì mình sẽ chốt cho anh em và nói rõ hơn thì trên đây là cái bảng chốt số của mình về phần lô khung của mình thì nuôi từ thứ năm đến thứ bảy thì cá nhân của mình thì rất kết con 4 năm này là con bạch thủ anh em nhé anh em cũng có thể là tham khảo nhưng mà mình khuyên anh em là chúng ta lên vào đều cả cặp cho mình còn đâu nếu mà chúng ta mà tham mà chúng ta đánh bạch thủ thì cái lợi nhuận nó cao nhưng mà cái tỷ lệ của nó ra thấp hơn đánh hai con song song với nhau thì chúng ta có thể là ăn 50 50 ví dụ mà chúng ta đánh theo cái cách của mình ví dụ là vào đánh 100 điểm thì chúng ta có thể là vào 70 điểm con 45 30 điểm là con 54 thì chúng ta nó ra con nót thì chúng ta vẫn hòa anh em chúng ta không thể lỗ được anh em nhé về phân đề này thì mình sẽ bắt cho em là cái chạm 6 chạm 6 của chúng ta đủ là 19 số kèm theo cả cái đầu 6 này nó cũng chỉ có 19 số thôi ở trên uh, kênh của mình thì uh, theo cái đường cầu đấy nó chỉ có 8 số anh em nào trùng cầu kết cầu thì anh em vào tiền không trùng cầu kết cầu thì chúng ta chỉ dừng lại mức độ tham khảo thôi tất cả những con số mà mình chia sẻ cho em thì đều là có cầu kèo đó do đều có cầu kèo ra hay không là do hội đồng rủ số nó quay anh em nhé nên là anh em cân đối vào tiền làm sao cho nó hợp lý là được đỡ mất nhiều tất cả những con số chỉ là dự đoán thôi không có gì là chắc chắn 100% anh em nhé đó